joy and mega Z. Win again, win again, oh! Win again, win again, win again, win again, win again, win again. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì vậy? Anh em mình là lúa mất rễ. Cả anh về với chung là tổ lái, thì mình chỉ có đi việc và bò xe. Cầm đồ trên tay anh em còn đang gọi, mẹ mẹ con phải bè Bên em nắng rồi bên anh thì vẫn mưa Em thương ai rồi còn anh thì vẫn chưa Con trai chỉ sợ làm cho nước mắt mẹ rơi Còn nó thích lúc nào thì cũng có thể ăn chơi Chắc chắn với anh là chàng tỷ phú Để cái lũ anh là chú xe ôm Yêu em không phải để lên giường Yêu em là để lên giường mà kết hôn Con trai nợ cho một sự nghiệp Con trai đang đưa mẹ một nàng dâu Như thằng khẩu phật mà tâm là xúc vật Thấy là thầy của phật là bạn ngập từ phải cúi đầu Yes, yes. Em là cô bé vàng trong làng đập đá Anh là chú thỏ nhỏ trong mỏ kẹo ke Sống ở đời đừng khinh khạng quá Không có lúc bạn cờ mấy con tốt lại đuổi xe Người trong hoa hoa hoài không mọc Kẻ có tình cầm liễu liễu lại xanh Có phải bố em là dân tổ nên đã dạy em học úp việc của tim anh Win again, win again, win again, win again, win again

get